phải làm sao để có được bình an. Bạn có bao giờ cảm thấy thế giới này người ác quá nhiều? Từ đó sinh tâm hoài nghi, tại sao thần Phật không ra tay ủng hộ bảo vệ chính nghĩa, giúp người lương thiện nhiều hơn nữa? Trên thực tế, cách suy nghĩ này lại không đúng. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm những câu chuyện dưới đây để hiểu rõ hơn lý do vì sao thần Phật không bảo hộ cho con người. Quái Lan Châu thành tâm tín Phật. Vào triều Thanh, tại vùng Ngô Giang, tỉnh Giang Tô, có một người vô cùng tôn kính thần Phật tên Quái Lan Châu. Hàng ngày, buổi sáng khi thức dậy thì ông đọc thông kinh Kim Cương. Tối đến ông ngồi trong Phật đường tại gia xếp bằng đà tọa. Cuộc sống mỗi ngày của ông khổ hạnh giống như một tăng nhân, 20 năm không ngủ trong phòng ngủ. Trong nhà cấm sát sinh, luôn phóng sinh, giới cấm ăn mặn, chỉ ăn chay. Cứ mỗi dịp lễ Tết, ông chuẩn bị các loại đậu, rau củ quả cúng lễ tổ tiên. Đối với người làm, tỳ nữ thì phát tiền để họ tự ra ngoài hàng ăn tổ chức ăn uống. Ông có một người con gái tên Ấu Lan, tự tố quyên. Vì chịu ảnh hưởng cảm hóa từ cha, cô gái cũng vô cùng thành tín thần Phật. Cô chưa bao giờ đeo đồ trang sức khi tròn 20 tuổi thì phát nguyện không lấy chồng. Cô vô cùng tín phụ bạch y quán âm Bồ Tát nên cả ngày thắp hương niệm Phật. Khuê phòng cô lúc nào cũng ngào ngạt hương thơm giống như trong chùa miếu. Tín Phật mà không được bảo hộ. Gia tài của ông khoái không khá giả. Một thời gian sau, việc nhà không thuận lợi, hiếu thốn về vật chất khiến ông cảm thấy buồn bực từ đó việc niệm kinh bái Phật cũng bị ảnh hưởng, tích tụ lâu dần thành bệnh. Sau đó lưng ông đột nhiên lở loét. Bác sĩ đều bó tay khiến ông vì thế mà qua đời. Con gái ông thấy cha như vậy thì đau khổ tới mức không muốn sống. Người nhà thấy vậy nói với cô, cha con thành kính tín ngưỡng thần Phật như vậy, xưa nay quả thực hiếm có nhưng trời không bảo hộ ông ấy. Thần Phật rốt cuộc còn linh không? Nghe được những lời này, cô con gái càng bi thương đau buồn. Từ đó, cô mắc bệnh trong tâm, cả ngày chỉ uống chút nước, không ăn được gì. Không lâu sau, cô gái gầy như que củi, tiểu tụy không ra hình người. Người hầu thấy vậy nói với nhau, có lẽ tiểu thư sống không được lâu nữa. Cô gái lên thế giới liên hoa tìm chân tướng. Ngày nọ, Ấu Lan ngồi dậy gọi người hầu chuẩn bị nước nóng. Khi tỷ nữ dùng chậu gỗ đựng nước, cô lại bắt người hầu dùng chậu đồng và nói Các người đừng để ta đụng phải những thứ bẩn thỉu. Ta rửa mặt rửa tay xong, sẽ lên thế giới liên hoa gặp Bồ Tát. Sau khi rửa mặt xong, cô ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hai mắt cô nhắm nghiền, hơi thở yếu dần. Không lâu sau, cô lại đột nhiên mở mắt dặn dò người nhà sau khi ta chết, hãy để thi thể ta vào một cái hộp và để vào phòng. Các ngươi không được dùng quan tài cất xác ta. Bảy ngày sau, ta sẽ sống lại. Nói rồi cô tắt thở. Người nhà tuân theo lời dặn, đặt thi thể vào hộp và để trong phòng. Bảy ngày sau, thi thể không cứng, sắc mặt lại dần ửng hồng, thi thể vẫn hơi ấm. Tới đêm thứ bảy, người nhà đột nhiên nghe thấy tiếng trong hộp trên trời dường như có tiếng nhạc du dương. Mọi người lấy làm kỳ lạ, liền vội vàng mở hộp ra thì thấy cô gái đã sống lại. Cô chắp tay hợp thập nói, thiện tai, thiện tai. Phật của ta không ở Tây Thiên, chỉ ở trong tâm mỗi người. Ta nói với mọi người, địa ngục là có thật, thiện ác hữu báo, như bóng với hình. Mọi người vội vàng hỏi cô những điều mắt thấy tai nghe trong mấy ngày vừa qua nhìn thấy nhân quả báo ứng tại địa ngục. Ấu Lan nói, sau khi cô xuống địa ngục đã nhìn thấy những điều chân thực về nhân quả báo ứng tại đây. Sau khi ta chết, không nhìn thấy đường đi, chỉ cảm thấy cát vàng mịt mờ, một không gian u ám, tối đen. Sau đó, ta niệm kinh diệu pháp liên hoa thì cảm thấy đất đai trở nên sáng rực giống như ban ngày. Tiếp đó, nhìn thấy từ trong mới xuất hiện cờ xí, ô lỏng từ trong mây rơi xuống đất. Giữa ánh hào quang, ta nhìn thấy một người thân thể kim cương vàng, cao hơn một trượng, diện mạo từ bi tưởng hòa thì biết đó là Bồ Tát. Ta vội vàng quỳ xuống đất, thỉnh cầu người cứu khổ cứu nạn để thoát ly khỏi bể khổ. Bồ Tát nói, con không nên tới đây, hãy mau quay về đi. Sau đó dùng cảnh dương liễu trong bình tịnh thủy vẩy nước khắp hạ giới. Khi nước thấm vào thân thể, ta cảm thấy tâm thái vô cùng thoải mái, thanh thản, bừng tỉnh ngộ ra nhiều điều. Cô gái gặp lại người cha quá cố. Ta thỉnh cầu, xin hỏi cha con đang ở đâu? Thỉnh cầu Bồ Tát ban ơn cho con nhìn thấy. Bồ Tát nói, cha con đã đang hưởng phúc ở tầng trời thứ hai. Sau đó sẽ lên tầng trời khác con cần cố gắng tu thành chính quả mới có thể gặp được ông ấy. Nếu không nhân gian và thiên thượng cách trở, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại. Sau khi nghe thấy vậy, ta xúc động và nghẹn ngào rơi lệ. Bồ Tát nói, không nên như vậy. Nếu con đã đến đây rồi, hãy để chiên đàn sứ giả đưa đi tham quan địa ngục, để từ đó con người thế gian có thể hiểu được báo ứng của việc hành ác, quả báo đều có nguyên nhân từ trước. Nếu làm ác tại nhân gian, xuống địa ngục sẽ phải bị trừng phạt, không sai lệch chút nào. Chiên đàn sứ giả từ trong vầng hào quang bay xuống, dẫn ta tới tiến nhập vào âm tào địa phủ. Ta bị đưa đi bái kiến Diêm La Vương, bên cạnh đang có những quỷ sai đầu trâu mặt ngựa hầu hạ ai cũng mặt mũi hung ác, giống như những bức họa nơi thế gian. Chiên đàn sứ giả chuyển lời của Bồ Tát cho Diêm La Vương, Diêm La Vương trang nghiêm đứng nhìn, lập tức lệnh cho quỷ tốt đi trước dẫn đường, cầm chìa khóa sắt mở cánh cửa từng tầng địa ngục cho ta xem. Bà lão vì tham lam bị đẩy vào ngục băng. Ở trong mỗi nhà ngục, ta nhìn thấy có hai người ta quen biết. Một người là bà lão họ tiết ở cổng phía bắc của Ngô Giang, hàng ngày đều tụng kinh niệm Phật rất tinh tấn, được người dân trong thôn gọi là thiện nhân, người lương thiện. Bà thường tới chỗ ta xin quyên góp tiền nhưng lại bị đẩy vào địa ngục băng, lạnh tới toàn thân run rẩy không đứng vững. Ta lại hỏi, bà ấy là người tín Phật, tại sao cũng phải chịu khổ? Quỷ tốt nói, người này có tâm tham lam quá mạnh, mượn danh nghĩa Phật môn đi khắp nơi hóa duyên. Tuy nhiên tiền quyên góp được lại kiếm lợi riêng, còn cho vay lãi suất cao, bóc lột của người nghèo vì vậy phải chịu khổ nạn này. Người phụ nữ tâm đố kỵ mạnh Tiếp theo ta lại đi đến một nơi nữa, nhìn thấy chị dâu thủ tiết năm xưa của mình. Hai chân chị bị đóng vào cánh cửa, vô cùng đau khổ. Tôi thấy vậy hỏi chị, chị đến đây từ lúc nào? Phạm tội nghiệp gì mà phải chịu khổ nạn này? Quỷ tốt trả lời thay chị ấy, sinh thời tâm đố kỵ của cô ta quá mạnh, không cho chồng lập thiếp khiến gia đình chồng đoạn tử tuyệt tôn. Cô ta lại đối xử với người hầu vô cùng hung ác, đánh đập chửi mắng thậm tệ. Ta nói, tôi biết chị ấy không ăn thịt bò, mỗi khi tới nơi nào có chùa miếu liền tới thắp hương bái Phật, lẽ nào như vậy không đủ để đền tội. Quỷ tốt nói, đây chỉ là việc thiện nhỏ trên bề mặt, không đủ để đền tội người anh họ bên dưới sông rắn. Sau đó ta lại đi tới cầu Nại Hà. Cây cầu cao mấy chục trượng, mặt cầu rộng chừng mấy tấc. Ai không cẩn thận bị rơi xuống sẽ bị rắn độc dưới sông cắn. Tuy nhiên, ta lại nhìn thấy anh họ mình dưới đó. Ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì hôm trước còn tới hỏi thăm khi ta mắc bệnh. Lúc này, người giúp việc của Ấu Lan đứng cạnh nói xen vào. Hôm qua cậu ấy vừa bị bệnh cấp tính mà tử vong Kể ra đúng là thiện ác hiếu báo Hôm đó cậu ấy lấy lý do tới thăm tiểu thư bị ốm Rồi ăn trộm hết cả tiền bạc, châu báu trong phòng cô Cứu mạng người hai mẹ con chết đi sống lại Ấu Lan nói tiếp Còn có một việc nữa Ở địa ngục tôi còn nhìn thấy dì Trương ở cổng nam tử vong vì sinh khó đến đứa trẻ sở sinh cũng chìm trong hồ máu. Tôi thỉnh cầu chiên đàn sứ giả cứu bà ấy. Bẩm báo rằng trong một đêm tuyết rơi dày đặc, bà ấy đã cứu sống hai mẹ con người ăn mày chết cóng ngoài trời. Thị giả liền thả một đóa hoa sen xuống, hai mẹ con dì ấy leo lên và sang bờ bên kia. Những người hầu đứng nghe chuyện lập tứ bẩm báo nói, tôi chính là bảo mẫu của dì Trương ở cổng Nam. Tối qua chủ tôi khó sinh mà tử vong Hôm nay đột nhiên lại sống lại Nói rằng tiểu thư ở dưới âm gian đã cứu bà ấy Nay hai mẹ con đều bình an nên sai tôi khấu tạ tiểu thư Mọi người nghe những điều tiểu thư kể lại khi thăm quan địa ngục Không khỏi ngạc nhiên và xúc động Những người tại đó đều phát nguyện quyết tâm thay đổi hành thiện tích đức Sau khi Ấu Lan hồi phục, sống thêm được 36 năm cô luôn thành tín thần Phật đến cuối đời. Tín Phật phải tín tự trong tâm. Có những người trên bề mặt làm rất nhiều việc tốt, biểu hiện ra họ là người rất thành tâm kính Phật. Đầu năm họ đem rất nhiều lễ lạp lên chùa kính lễ nhưng trong tâm cầu may mắn, phát tài, sinh con trái thậm chí họ cầu Phật giúp mình chót lọt cả những phi vụ làm ăn bất chính. Lại có những người đem rất nhiều tiền đi làm từ thiện nhưng nguồn gốc của những đồng tiền đó được tạo ra từ những nguồn lợi bất chính như tham nhũng, chạy quyền chạy chức mà có được. Làm như vậy khác gì hối lộ Phật. Con người đem lòng dạ dơ bẩn của mình để đo lường Phật. Làm như vậy chẳng đúng là khinh nhờn thần Phật sao? Phật dạy thế nhân tích đức hành thiện nhưng là cái thiện xuất phát từ nội tâm. Cổ nhân nói rằng, trên đầu ba thước có thần linh,